Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày mùng 9 tháng 5 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy trong ngày đang có tỷ kiên chiếu mệnh nên bạn tuổi Tý trải qua một ngày không mấy may mắn, bạn là người dũng cảm và có chí tiến thủ, tuy nhiên bạn dễ rơi vào cảnh bị cô lập vì thường xuyên không chủ động hòa nhập với bạn bè và đồng nghiệp xung quanh. Và với bạn tuổi Tý trong ngày này, nếu rơi vào tình huống tranh chấp, mâu thuẫn, bạn cần hết sức bình tĩnh, không nên nóng nảy, hành động thiếu suy nghĩ. Đôi bên hãy thảo luận với nhau một cách thiện trí thì có hiệu quả hơn là dùng lời lẽ để công kích nhau. Lại thêm, trong ngày có thủy khắc hỏa cũng cho thấy mối quan hệ giữa con giáp này và người nhà không được như ý muốn, nguyên nhân có thể là do đôi bên có những ý kiến mâu thuẫn với nhau. Bản mệnh không nên khăng khăng theo ý mình và bác bỏ ý kiến của nửa kia một cách vô lý. Tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim. Có tài lộc nhưng hao tốn về chuyện giao thiệp, đình đám, giúp đỡ người thân, xe cộ, máy móc, nhà cửa, đồ đạc. Trong gia đình có người đi xa, gặp lại người xưa. Tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy. Mọi việc không nên để lâu dài, dây dưa cũng không nên phân bua, nói nhiều dễ gây ra nhiều chuyện không hay, bị hàm oan, tranh cãi. Hao tốn về khách khứa, tiệc tùng hoặc về giao thiệp. Thuận lợi cho việc sửa chữa, mua sắm, dọn dẹp, chữa bệnh. Nên cẩn trọng về sức khỏe. Tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa. Ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin tức của họ. Có sự thay đổi về việc làm hoặc có cuộc đi ngắn. Hao tốn về khách khứa, tiệc tùng hoặc về giao thiệp thuận lợi cho việc sửa chữa, mua sắm, chữa bệnh. Tài lộc vào nhanh ra nhanh. Trong nhà có người đi xa, thay đổi việc làm. Tử vi tuổi canh tí, thuộc mệnh thổ. Ngày có sự thuận lợi về cầu công danh, gặp gỡ để giao thiệp, hợp tác. Có tin tốt ở xa, nên ra đi giải quyết công việc. Có tài lộc nhưng hao tốn về chuyện giao thiệp, đình đám, giúp đỡ người thân, xe cộ, máy móc, nhà cửa, đồ đạc hoặc phải chia phần. Trong nhà có người đi xa, gặp lại người xưa. Tử vi tuổi nhâm tý, thuộc mệnh mộc có sự thay đổi về việc làm hoặc có cuộc đi ngắn. Ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin tức của họ. Hao tốn về khách khứa, tiệc tùng hoặc về giao thiệp. Thuận lợi cho việc sửa chữa, mua sắm, dọn dẹp, chữa bệnh. Tài lộc vào nhanh ra nhanh, hoặc có tin tức tốt về làm ăn. Trong nhà có người đi xa, thay đổi việc làm. Con số may mắn, 28, 33. Giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, xanh da trời quý nhân phù trợ, sửu thân thìn. Tử vi tuổi Sửu. Vận trình ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy thiên quan giáng họa, cho nên bạn tuổi Sửu cần phải kiềm chế bản tính nóng nảy, dễ bị kích động của mình nếu không muốn vướng vào những vụ tranh chấp thị phi với kẻ tiểu nhân. Việc này sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến sự nghiệp của bạn. Và ngày này với bạn tuổi Sửu, nếu giữa bạn và những người bề trên có bất cứ bất đồng gì thì bạn cũng không nên đẩy mâu thuẫn lên quá cao, bởi dù có thắng hay thua trong cuộc tranh luận thì chưa chắc bạn đã là người nhận được lợi ích. Hãy cố gắng rèn luyện để trở thành người khôn ngoan hơn. May mắn trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp được ngày có hỏa sinh thổ, cho nên với bạn tuổi Sửu đang rất hòa hợp với nửa kia của mình. Cho dù gặp phải chuyện gì đi nữa, bạn cũng sẽ tâm sự và thảo luận nghiêm túc cùng với người ấy để đưa ra những quyết định thống nhất. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim. Mọi việc không nên để lâu dài, dây dưa cũng không nên phân bua, nói nhiều chỉ làm cho mình bực bội, hàm oan, tranh cãi vô ích. Đề phòng có người dòm ngó mình, không nên mưu cầu chuyện lớn lao hoặc giải quyết các công việc lớn. Nên lấy sự hòa giải, tình cảm làm phương châm hành động. Ngày có sự đáo hạn về tiền bạc, công việc cũng như về tình cảm có tin buồn, hao tài. Tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy. Không nên bàn đến chuyện người và mọi việc đều nên có có sự cẩn trọng, vì dễ gặp thị phi, trắc trở, khó khăn. Tránh tranh cãi, phân bua. Sức khỏe không tốt, nên có sự nghỉ ngơi. Có tin buồn, chuyện vui chơi, tình cảm không nên kéo dài gặp điều bất lợi. Tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa. Không nên tính toán, hoặc tiến hành những công việc có tính lâu dài, mọi việc đến cũng nhanh và qua đi cũng nhanh nên suy nghĩ kỹ một khi đã bị vướng vào thì khó thoát ra. Nên cầu viện quý nhân về ý kiến, tài lộc còn chậm chạp, dễ hao, cần phải biết chờ đợi nếu có sự chậm trễ hoặc công việc bị trắc trở. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ. Không nên mưu cầu hoặc giải quyết các công việc lớn. Đề phòng rủi ro hoặc sức khỏe không được tốt, có chuyện buồn hoặc phải lo âu giải quyết những công việc khó khăn. Chuyện tiền bạc nên để tự nhiên và cũng không nên e ngại khi được người giúp đỡ, ngày có sự đáo hạn về tiền bạc, công việc cũng như về tình cảm. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, nên cẩn trọng trong mọi việc, ngày có nhiều sự trắc trở, khó khăn, cần phải có sự khéo léo, nhẹ nhàng mới có thể vượt qua. Tin tức đều không tốt hoặc sự việc xảy ra ngoài ý muốn. Sức khỏe không tốt, nếu không có gì cần thiết thì nên nghỉ ngơi hoặc chỉ lo tu bổ chỉnh đốn những công việc cũ. Chuyện vui chơi, tình cảm không nên kéo dài gặp điều bất lợi và hao tốn. Con số may mắn 31 75. Giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường vàng ghi. Quý nhân phù trợ tí tỵ dậu. Tử vi tuổi dần với bạn tuổi dần trải qua ngày chủ nhật này, thầy Tử Vi chỉ ra rằng, trong ngày này bạn đang phạm cục diện ngủ hành tương hình, điều này cho thấy, dù là ngày nghỉ, nhưng bạn tuổi dần đang phải gánh vác nhiều công việc nặng nhọc mà khó có thể nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Bản mệnh sẽ phải hoàn thành tất cả mọi việc dựa vào công sức của chính mình. Với bạn tuổi dần trong ngày này không nên sốt ruột hay bi quan, mà bạn cần phải chú ý giải quyết từng công việc một cho thật tốt. Đừng cố làm mọi việc thật nhanh chóng nhưng cầu thả, bởi chỉ cần làm sai một bước nào đó thôi là rất có thể, bạn sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Hãy lạc quan lên, có như vậy thì mới sáng suốt để giải quyết được công việc hiện tại. Trong ngày này với bạn tuổi dần cũng đang gặp thương quan chiếu mệnh, cho thấy bạn nên nghe theo sự sắp xếp của người đi trước giàu kinh nghiệm, không nên khăng khăng làm theo ý kiến cá nhân của mình. Bạn không cần phải nịnh nọt luồn cúi người trên, nhưng cũng không nên cố tình chống đối họ. Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy. Có sự thay đổi phương hướng làm ăn, nơi ăn trốn ở, văn phòng, hoặc có sự tu bổ sửa chữa mọi vận dụng đồ đạc. Trong nhà người nữ sức khỏe, công danh, tài lộc không tốt, dù có tài lộc cũng hay hao tán. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa. Nên tiến hành giải quyết các công việc đã chờ đợi từ lâu nên dự tính trước. Ngày có nhiều công việc, hoặc thân nhân, bè bạn đến dễ có sự hao tốn mà không có lợi. Không nên vướng vào chuyện tình cảm, vui chơi lâu dài, dễ có sự mích lòng. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ. Không nên vướng vào chuyện tình cảm, vui chơi lâu dài, dễ có sự mích lòng, thiệt thòi. Nên tiến hành giải quyết các công việc đã chờ đợi từ lâu nên dự tính trước. Ngày có nhiều công việc, hoặc thân nhân, bè bạn đến dễ có sự hao tốn mà không có lợi. Mong cầu về tiền bạc khó thành công. Tử vi tuổi canh dần, thuộc mệnh mộc. Không nên trù trừ mà hãy mạnh dạn thay đổi hoàn cảnh hiện tại nên cầu viện ý kiến của quý nhân hoặc cấp trên sẽ có lợi. Có người muốn cạnh tranh với mình, có sự thay đổi phương hướng làm ăn, nơi ăn trốn ở, văn phòng hoặc có tu bổ, sửa chữa mọi vật dụng đồ đạc. Trong nhà người nữ sức khỏe, công danh, tài lộc không tốt, dù có tài lộc cũng hay hao tán. Tử vi tuổi nhâm dần, thuộc mệnh kim. Không nên vướng vào chuyện tình cảm, vui chơi lâu dài, dễ có sự mích lòng. Nên tiến hành giải quyết các việc đã chờ đợi từ lâu nên dự tính trước. Ngày có nhiều công việc hoặc thân nhân, bè bạn đến dễ có sự hao tốn mà không có lợi. Có tài lộc hoặc có tin tốt về chuyện làm ăn, giao dịch. Con số may mắn 1134, Giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, xanh da trời, xanh lá cây. Quý nhân phù trợ, ngọ, mão, tuất. Tử vi tuổi Mão Vận trình ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy, bạn tuổi Mão đang gặp được ngày có mộc sinh, về mối quan hệ giữa bạn tuổi Mão và gia đình rất hòa hợp. Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn, bạn luôn tâm sự với mọi người để cùng nhau tìm ra phương án giải quyết, nhờ thế mà mọi việc đều rất bình yên. Và ngày này bạn tuổi Mão đã tìm được một nửa kia rất thấu hiểu và tâm lý. Có nhiều khi người ấy có thể đoán được suy nghĩ và mong muốn mà không cần bạn phải nói thành lời. Hãy quan tâm đến nửa kia nhiều hơn nữa, để người ấy cũng cảm nhận được tình cảm của bạn. Bên cạnh đó với bạn tuổi Mão cũng đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh, cho thấy những bạn làm nghề tự do, kinh doanh, buôn bán, có thể thu được một thành quả khả quan ngay trong ngày hôm nay. Bạn đã làm việc chăm chỉ và bạn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Hãy cố gắng hơn nữa trong tương lai. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy. Ngày có nhiều tin tức, không tin nào giống với tin nào công việc dễ gặp sự cản trở, rủi ro, bất mãn đưa đến tranh cãi. Đề phòng hoàn cảnh, tình thế hoặc có người dòm ngó mình trận đứng việc mình mong cầu. Ngày không tốt, làm gì cũng dễ bị mất uy tín hoặc gặp sự xấu. Gia đạo bất an, mọi việc đều chưa kết thúc nên ngồi yên. Tử vi tuổi đinh mão, thuộc mệnh hỏa. Không nên bàn chuyện thị phi hoặc dính líu đến công việc của người khác hoàn toàn không có lợi. Ngày rất dễ gây ra những chuyện phiền lòng, trái ý, bệnh tật hoặc phải làm việc trong tâm trạng bị ép buộc tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ. Nên cẩn trọng trong mọi việc, ngày có nhiều sự trắc trở, khó khăn, hoặc phải làm việc vất vả mới có kết quả. Tránh tranh cãi, phân bua. Sức khỏe không tốt, nên có sự nghỉ ngơi. Có tin buồn, chuyện vui chơi, tình cảm không nên kéo dài gặp điều bất lợi và hao tốn. Không nên quyết định vội vã những việc quan trọng. Tử vi tuổi tân mão, thuộc mệnh mộc. Có sự hao tốn về mua sắm, sửa chữa, tu bổ đồ đạc, vật dụng không nên di chuyển hoặc đi xa sẽ gặp trở ngại không thành công hoặc có sự hư hại về máy móc đồ đạc. Sức khỏe không tốt, không nên tiến hành, quyết định những công việc lớn. Ngày khó có sự kết thúc như ý. Hao tài cho người thân, đám tiệc. Đồ đạc có sự thất lạc khó kiếm. Tử vi tuổi quý mão, thuộc mệnh kim. Mọi việc không nên có tính cách lâu dài. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có đám tiệc. Việc đi lại, di chuyển có sự trắc trở hoặc nhận tin không được như ý, có sự hao tốn, hư hại hoặc phải mua sắm, tu bổ, giao thiệp. Con số may mắn 20, 40. Giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường, xanh rêu, xanh lá cây. Quý nhân phù trợ, mùi tất hợi. Tử vi tuổi thìn, Ngày Chủ nhật này, thầy Tử Vi chỉ ra rằng, với bạn tuổi thìn đang gặp được ngày có chính quan phù trợ, cho nên bạn tuổi thìn có thể gặt hái được những thành công rực rỡ trong công việc, cho dù bạn đang làm việc ở một môi trường hoặc hoàn cảnh thế nào đi chăng nữa. Bạn nhận được sự tin tưởng của cấp trên và đồng nghiệp. Và với bạn tuổi thìn ngày này đang có được tinh thần làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm cao, bạn chắc chắn sẽ có cơ hội tiến xa hơn nữa trong tương lai. Bạn cần phải lập ra cho mình những kế hoạch và lộ trình cụ thể, cố gắng không ngừng dù có gặp phải khó khăn nhé. Xem ngày tốt xấu, hôm nay là ngày tốt để thực hiện mọi công việc. Vì vậy, nếu có kế hoạch nào đã ấp ủ từ lâu, bạn có thể thực hiện ngay chứ không nên chần chừ, do dự, để thời cơ trôi qua một cách đáng tiếc. Tử vi tuổi Giáp Thìn, thuộc mệnh Hỏa. Cần tránh mọi sự thị phi tranh luận không đưa đến kết quả tốt, dù ở trong tiệc vui cũng vậy. Tài lộc vào nhanh ra nhanh có tin xa, ngày có sự mua sắm, tu bổ, chi dụng cho những việc đến hạn kỳ. Không nên dính líu đến những chuyện của người khác dễ mít lòng, làm ơn nên oán. Tử vi tuổi bính thìn, thuộc mệnh thổ. Có cuộc đi ngắn hoặc được mời dự tiệc. Ngày có nhiều âu lo về công việc hoặc có nhiều tin tức đến cần phải giải quyết. Không nên làm gì quá đáng dễ gặp sự trách oán, hiểu lầm, tranh cãi. Sự cầu mong về kết quả chưa xong. Có sự chờ đợi chậm trễ, lâu lắc hoặc gặp mặt không đầy đủ. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc. Có sự trắc trở khó khăn, hoặc công việc đang tiến hành thì bị bỏ dở, tiến thoái lưỡng nan. Chỉ nên làm việc bình thường. Có tin xa, nên ra đi giải quyết công việc đã có dự tính nhưng có sự chờ đợi chậm trễ, lâu lắc hoặc gặp mặt không đầy đủ. Ngày có sự hao tốn cho những dịch vụ định kỳ. Tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim. Có tin mới, nếu là chuyện tình cảm thì không nên vội vã quyết định, nên nhẫn nại chờ đợi kể cả về mặt công việc. Cần tránh mọi sự thị phi tranh luận không đưa đến kết quả tốt, dù ở trong tiệc vui cũng vậy. Tài lộc vào nhanh ra nhanh, ngày có sự mua sắm, tu bổ, chi dụng cho những việc đến hạn kỳ. Không nên dính líu đến chuyện của người khác dễ mích lòng, làm ơn nên oán. Tử vi tuổi nhâm thìn, thuộc mệnh thủy. Công việc đang tiến hành thì bị bỏ dở, tiến thoái lưỡng nan, hoặc có sự trắc trở khó khăn, chờ đợi chậm trễ, gặp mặt không đầy đủ. Có tin tức ở xa, ngày có sự hao tốn tài lộc cho những dịch vụ đáo hạn, định kỳ. Con số may mắn 13, 41. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường nâu, xám. Quý nhân phù trợ tý thân tỵ. Tử vi tuổi tỵ. Xem tử vi cho thấy, bạn tuổi tỵ bước sang ngày chủ nhật này đang gặp được chính tài nâng đỡ, cho nên tình hình tài lộc của người tuổi tỵ đang có được nhiều khởi sắc bạn có thể đạt được một thành tích cao nào đó và nhận được một khoản thưởng khích lệ, khiến mọi người đều ngưỡng mộ. Với bản tính của bạn tuổi tỵ, là người cần cù và tiết kiệm, dù không có một công việc với mức lương cao đi chăng nữa, thì dần dần, bạn vẫn sẽ có của ăn của để. Tuy nhiên, bạn không nên vội hài lòng với thực tại mà hãy tham vọng hơn, bạn cần lên kế hoạch cho lộ trình của mình, đặt ra mục tiêu cụ thể để phấn đấu, tương lai chắc chắn bạn sẽ là người giàu sang. Bên cạnh đó trong ngày này với bạn tuổi tỵ đang gặp ngày có hỏa vượng, nhắc nhở con giáp này không nên cư xử quá nóng nảy. Nếu có việc gì gây khó chịu, bạn không nên giữ trong lòng rồi đến một lúc nào đó bùng nổ mà nên tâm sự với những người đáng tin cậy xung quanh. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa. Ngày tuổi của bổn mạng, mọi việc đều phải cẩn trọng và chậm rãi, chớ nên để hoàn cảnh hoặc người khác lôi cuốn vào những chuyện không đâu chỉ đưa đến hao tài mà còn mang tiếng thị phi, tranh cãi chỉ nên ngồi yên hoặc làm những công việc lặt vặt trong nhà. Nội bộ gia đạo cũng không nên gây sự bất hòa vì những chuyện ở bên ngoài. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ. Ngày tuổi của bổn mạng, nếu không phải là việc cần thiết khẩn cấp thì nên tiến hành bình thường. Không nên bày vẽ thêm, không có lợi. Ngày không tốt cho mọi việc giao dịch ký kết, hợp tác. Tránh mọi chuyện thị phi, tranh cãi. Việc đi lại nên có sự giới hạn, hoặc không được như ý. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc không nên bàn chuyện thị phi hoặc dính líu đến công việc của người khác hoàn toàn không có lợi. Ngày rất dễ gây ra những chuyện phiền lòng, trái ý, bệnh tật hoặc phải làm việc trong tâm trạng bị ép buộc. Có tài lộc hoặc có người đến đem tin vui, hoặc được quà cáp. Hao tốn về mua sắm, giao thiệp. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim. Ngày tuổi của bổn mạng. Mọi việc đều phải cẩn trọng và chậm rãi. Chớ nên để hoàn cảnh hoặc người khác lôi cuốn vào những chuyện không đâu chỉ đưa đến hao tài mà còn mang tiếng, thị phi, tranh cãi chỉ nên ngồi yên hoặc làm những công việc lặt vặt trong nhà. Nội bộ gia đạo cũng không nên gây sự bất hòa vì những chuyện ở bên ngoài. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, có quý nhân giúp đỡ, có tài lộc nhưng dễ hao tán vì giao thiệp chi phí các loại có định kỳ, đến hạn hoặc phải chia phần. Cần nên cẩn trọng về lời ăn tiếng nói, việc làm dễ gặp chuyện thị phi, lời đồn, hàm oan hoặc có những tin tức đến mà nội dung có sự trái ngược lẫn nhau, nhất là về mặt tình cảm có tin buồn về sức khỏe, bệnh tật, tai nạn, công danh của người thân. Con số may mắn 30, 56. Giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường đỏ tím. Quý nhân phù trợ Sửu, Ngọ, Dậu. Tử vi tuổi Ngọ Xem tử vi ngày chủ nhật này cho thấy, vận trình công việc của bạn tuổi ngọ trong ngày này tiến triển thuận lợi, do bạn đang gặp được ngày có tam hội nâng đỡ. Mọi kế hoạch bản mệnh thực hiện trong ngày hôm nay đều có những bước phát triển tích cực. Chỉ cần bạn hết mình vì công việc thì sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng. Ngày này, các mối quan hệ xã giao của bạn tuổi ngọ cũng phát triển hài hòa. Thậm chí bạn có thể sẽ gặp được quý nhân vào chính ngày hôm nay. Nếu đang có khúc mắc gì, hãy mạnh dạn xin ý kiến của người đi trước bởi mọi người sẽ giúp bạn đưa ra cách giải quyết đúng đắn. Và trong ngày chủ nhật này, nếu như bạn tuổi ngọ có việc cần phải xuất hành đi xa, bản mệnh nên đi về hướng chính nam để gặp hỷ thần hoặc hướng chính đông để gặp tài thần. Hai hướng này sẽ giúp công việc của bạn gặp nhiều điều thuận lợi hơn. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, dù có gặp sự trắc trở, tranh chấp, cạnh tranh cũng nên sự hòa nhã, nhu thuận để giải quyết sẽ có lợi. Có tin tức ở xa, có quý nhân giúp đỡ, đề phòng sức khỏe không tốt, không nên tính việc lâu dài hoặc đi xa dài ngày không tốt. Công việc hay bị bỏ giờ nửa chừng vì có tin mới hoặc phải tiếp bạn, quý nhân, dự tiệc. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, Việc gì đến thì nên làm nhanh, không nên chần chờ dễ gặp trở ngại hoặc có lời bàn ra tán vào khiến cho mình mất phương hướng, chỉ đem lại sự tranh cãi, trách oán, giải thích khiến cho việc bị kéo dài thêm. Tuy nhiên vẫn nên giữ tình cảm tốt. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa. Ngày có sự thay đổi về công ăn, việc làm, phương hướng hoặc có sự kết thúc về công việc. Việc chờ đợi đã lâu hoặc có hẹn ước nay có kết quả. Gia đạo có đình đám hoặc có sự họp mặt, hội họp hoặc có tin tức của thân nhân, bè bạn ở xa. Có sự thuận lợi về mong cầu tiền bạc, có hỷ sự, hao tốn về di chuyển, đi lại hoặc xe cộ, máy móc. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ. Không nên tính việc lâu dài hoặc đi xa dài ngày không tốt. Công việc hay bị bỏ giờ nửa chừng vì có tin mới hoặc phải tiếp bạn, quý nhân, dự tiệc. Dù có gặp sự trắc trở, tranh chấp, cạnh tranh cũng nên sự hòa nhã, nhu thuận để giải quyết sẽ có lợi có tin xa, có quý nhân giúp đỡ, đề phòng sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc. Có tin tức ở xa, nên cẩn trọng về việc đi lại, di chuyển, có sự chậm trễ, hoặc hư hại máy móc, xe cộ. Nhà có đám tiệc hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Nếu có lộc bất ngờ thì cũng không nên tiến thêm sẽ không tốt việc gì đến thì nên làm nhanh, không nên chần chờ dễ gặp trở ngại hoặc có lời bàn ra, tán vào khiến cho mình mất phương hướng, chỉ đem lại sự tranh cãi, giải thích khiến cho việc bị kéo dài thêm. Con số may mắn, 49, 61. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, da cam, hồng. Quý nhân phù trợ, dần, tuất hợi. Tử vi tuổi mùi. Với bạn tuổi mùi trải qua ngày chủ nhật này, đang gặp được ngày có hỏa sinh thổ, cho nên đối với những bạn đang còn độc thân dễ dàng tạo được ấn tượng tốt với rất nhiều người khác phái ngay từ lần gặp gỡ hoặc nói chuyện đầu tiên. Nếu đang có ý tìm nửa kia, bạn hãy quan sát thật kỹ để nhận ra ai là người chân thật. Và ngày này đối với những người đã lập gia đình rồi, thì có một ngày rất bình yên. Sự quan tâm và thấu hiểu của nửa kia khiến bạn luôn tin tưởng tâm sự với người ấy mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống. Bạn tin rằng chỉ cần đồng lòng thì hai vợ chồng có thể vượt qua mọi khó khăn. Tuy nhiên, trên phương diện sự nghiệp của bạn tuổi mùi trong ngày này thì bạn lại không gặp được nhiều điều thuận lợi như vậy. Khi trong ngày đang có sự xuất hiện của thiên quan chiếu mệnh, hãy để ý đến xung quanh nhiều hơn để nhận ra ai là kẻ tiểu nhân, tiếp cận mình nhằm một mục đích hưởng lợi, cướp lợi lộc từ tay của bạn. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim. Ngày của sự đến hẹn, đáo hạn, định kỳ, những việc đã có dự tính trước nay xuất hiện hoặc có sự kết thúc của việc làm và mở ra công việc mới. Tuy nhiên cũng nên xem xét lại kỹ lưỡng e có sự thiếu sót can phải sửa chữa, điều chỉnh. Ngày có tin vui, hoặc có khách, đình đám. Sự cầu tài cầu lộc tuy chậm nhưng sẽ có kết quả. Nên can trọng khi sử dụng xe cộ, di chuyển. Tử vi tuổi đinh mùi, thuộc mệnh thủy. Ngày có nhiều sự vất vả, nên cẩn trọng trong mọi việc. Sức khỏe không tốt, có tin buồn, nên giới hạn việc đi lại, di chuyển. Sự tiếp xúc, giao thiệp, hợp tác, gặp gỡ đều không có lợi, không đúng như dự tính. Tử vi tuổi kỷ mùi, thuộc mệnh hỏa. Không nên trần chờ mà hãy tiến hành nhanh chóng việc cần làm. Không nên nghe lời người khác bàn ra tán vào sẽ không có lợi. Có tin buồn, nên giới hạn việc đi lại, di chuyển. Sự tiếp xúc, giao thiệp, hợp tác, gặp gỡ đều không có lợi, không đúng như dự tính. Tử vi tuổi tân mùi, thuộc mệnh thổ. Có tin buồn, dù có cuộc vui cũng không trọn vẹn như ý. Sự gặp gỡ với mọi người chỉ đem lại chuyện không hay, buồn phiền, hoặc hao tốn. Thêm một chuyện thà bớt đi một chuyện, sẽ tránh đi nhiều chuyện phiền hà trong ngày. Chỉ thuận lợi cho việc tu bổ, sửa chữa, sắp xếp lại công việc, dễ hao tài. Nên cẩn trọng về lời nói, văn thư, giấy tờ dễ có sự thiếu sót, hiểu lầm, tranh cãi. Tử vi tuổi quý mùi, thuộc mệnh mộc. Nên ra đi, di chuyển, thay đổi hoàn cảnh hiện tại. Không nên trần chờ mà hãy tiến hành nhanh chóng việc cần làm có tin buồn, ngày có sự hư hại về đồ đạc, xe cộ, máy móc phải mua sắm, tu bổ. Con số may mắn 18, 53. Giờ tốt từ 121 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường nâu vàng. Quý nhân phù trợ hợi mão dậu. Tử vi tuổi thân Xem tử vi cho thấy, bạn tuổi thân là con giáp biết hưởng thụ cuộc sống. Bạn vốn có tính cách cởi mở và tư tưởng phóng khoáng. Trong ngày chủ nhật này, dưới tác động tích của ngũ hành nhị hợp, cho nên công việc của bạn lại càng tiến triển thuận lợi hơn nhiều, do bạn dễ dàng tiếp thu ý kiến đóng góp của mọi người. Và bạn tuổi thân trong ngày này, bạn đang rất hăng hái giúp đỡ tất cả mọi người. Tuy vậy, không phải ai cũng xứng đáng với lòng tốt của bạn, thậm chí những kẻ tiểu nhân còn sẵn sàng nhân cơ hội làm việc để làm tổn hại đến bạn nữa. Và bạn tuổi thân, nếu gặp phải chuyện này, bạn cũng không nên quá thất vọng mà hãy coi đó là bài học cho mình. Trong ngày này với bạn tuổi thân cũng đang gặp ngày có hòa khắc kim, cho nên bạn đang có điểm báo dễ khắc khẩu với nửa kia của mình, do ý kiến của đôi bên có một đôi chỗ mâu thuẫn với nhau. Khi cả hai người đều đang nóng nảy thì tốt nhất nên tạm dừng cuộc nói chuyện và đợi thời điểm thích hợp hơn. Tử vi tuổi giáp thân, thuộc mệnh thủy. Sự mong cầu về công danh, tài lộc, tình cảm còn chậm, chưa đến. Tất cả chỉ mới bắt đầu. Không nên hấp tấp vội vàng. Không nên nghe sự hứa hẹn nhiều, và chính mình cũng không nên, chỉ đưa đến sự đa nghi, chỉ tạo cho mình nhiều áp lực. Tử vi tuổi bính thân, thuộc mệnh hỏa. Ngày dễ có sự hao tốn, chi phí. Khó có sự việc nào êm xuôi hoặc có sự kết thúc như ý muốn. Nên giới hạn mọi việc, không nên bày vẽ thêm chỉ đem đến chuyện không có lợi. Tin tức không vừa ý, nên tìm gặp quý nhân cho ý kiến. Tử vi tuổi mậu thân, thuộc mệnh thổ. Đề phòng có người chơi xấu hoặc trái ý với mình. Có tin xa, ngày dễ có sự hao tốn, chi phí. Khó có sự việc nào êm xuôi hoặc có sự kết thúc như ý muốn. Nên giới hạn mọi việc, không nên bày vẽ thêm chỉ đem đến chuyện không có lợi. Tử vi tuổi canh thân, thuộc mệnh mộc. Không nên trần trừ mà hãy ra đi để gặp gỡ mới có lợi. Sự mong cầu về công danh, tài lộc, tình cảm sẽ có kết quả tốt nhưng tất cả chỉ mới bắt đầu. Có tin xa, có sự gặp gỡ bất ngờ giữa mình và người thân, bè bạn, nhưng lại trái với dự tính. Tử vi tuổi nhâm thân, thuộc mệnh kim. Nên ra đi giải quyết công việc, hoặc mạnh dạn thay đổi hoàn cảnh, công việc hiện tại. Không nên trông chờ vào tình cảm của người mình cần gặp, tự mình phải chứng tỏ khả năng mới có kết quả. Có tin tức ở xa, có tài lộc, ngày dễ có sự hao tốn, chi phí. Con số may mắn, 29, 60. Giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, vàng kim. Quý nhân phù trợ tí, thìn tỵ. Tử vi tuổi dậu. Vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi dậu, xem tử vi cho thấy, dưới sự trợ giúp của tam hợp che chở, cho nên bạn tuổi dậu thể hiện được khả năng sáng tạo của mình. Sự quyết đoán khiến bản mệnh có thể đưa ra quyết định đúng đắn, được mọi người ủng hộ và bạn đã chinh phục được lòng tin của tất cả mọi người trong ngày hôm nay nữa. Tuy nhiên, bạn tuổi dậu trong ngày này lại là người quá mức thẳng thắn. Khi có ý định phê bình ai, con giáp này nên sử dụng những từ ngữ nhẹ nhàng và uyển chuyển, giúp người nghe dễ tiếp thu hơn, tránh gây mất lòng người khác hoặc khiến bầu không khí căng thẳng. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày chủ nhật này, bạn tuổi dậu cũng đang gặp ngày có hỏa khắc kim, mối quan hệ giữa bản mệnh và con cái không quá hài hòa, nguyên nhân có thể là vì bạn luôn áp đặt suy nghĩ của mình và bắt con trẻ nghe theo. Nếu muốn cải thiện tình hình này thì bạn hãy dần dần thay đổi mặt tính cách này của mình. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, nên tiến hành những công việc đã có dự tính hoặc các việc đã đến định kỳ, đáo hạn, hẹn trước. Không nên nghe lời bàn gia tán vào tranh cãi vô ích, hãy tự mình giải quyết tránh chuyện thị phi. Có tin buồn, nếu có tài lộc chỉ là lộc tạm ứng, vay mượn, lộc có điều kiện. Hao tốn về tu bổ, sửa chữa, dọn dẹp, mua sắm. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, hoặc có tiệc tùng đình đám. Có tin tức, có tin xấu về sức khỏe, buồn mạng, tai nạn rủi ro của người thân. Nên cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển. Có tài lộc, hoặc chuyện vui, quà tặng, ăn uống. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ. Ngày rất dễ gặp những điều trái ý hoặc gặp nhiều chuyện phiền muộn. Nên nghỉ ngơi, có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, hoặc có tiệc tùng đình đám, nhưng cũng không nên kéo dài có tin xấu về sức khỏe, bổn mạng, tai nạn rủi ro của người thân. Nên cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển, có tài lộc hoặc chuyện vui, quà tặng, ăn uống. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc. Ngày có nhiều công việc, có tin hoặc có nhiều người đến. Việc mong cầu khó có kết quả hoặc chưa có thể hoàn tất. Có cuộc vui ngắn, có lộc ăn nhưng cũng không vừa ý. Sức khỏe không tốt, có sự hư hại về đồ đạc, máy móc, can phải tu bổ, sửa chữa. Có tin buồn, tài lộc dễ hao tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim. Ngày dễ có sự hao tán về tiền bạc, nếu có thì cũng phải chia phần hoặc chi phí cho những việc cần thiết giúp đỡ người khác. Có cao nhân giúp đỡ hoặc có cơ hội, không nên nghe lời bàn gia tán vào mà hãy tự mình quyết định mới tốt. Nên xuất hành, di chuyển, gặp gỡ. Con số may mắn 46, 59. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, bạch kim, vàng. Quý nhân phù trợ, sửu, thìn, tỵ. Tử vi tuổi Tuất. Trong ngày chủ nhật này, thầy Tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày có hỏa sinh thổ, về mối quan hệ giữa người tuổi Tuất và cha mẹ rất hòa thuận. Bản mệnh luôn quan tâm và tôn trọng ý kiến của cha mẹ. Bạn hiểu rằng dù làm gì thì cha mẹ vẫn luôn muốn tốt cho mình và có nhiều kinh nghiệm sống hơn mình. Và bạn tuổi Tuất ngày này, với nửa kia, bạn là một người vợ, người chồng có trách nhiệm. Bạn luôn giúp đỡ nửa kia của mình dù đi làm có mệt mỏi đến đâu. Bản quan điểm đã là vợ chồng thì phải giúp đỡ và chia sẻ mọi việc mọi công việc dù là lớn hay nhỏ với nhau. Lại thêm, trong ngày đang gặp được chính quan nâng đỡ, nếu như bạn tuổi tuất đang giữ một vị trí có điều kiện phát triển tốt thì hãy luôn cố gắng hết sức mình, kể cả khi thuận lợi hay khi đối diện với khó khăn đi chăng nữa. Bạn vượt qua được những điều ấy, bạn sẽ có bước tiến vượt bậc. Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa. Đã đến lúc cần phải chi tiêu thì mới có kết quả có đám tiệc hoặc có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân. Ngày thuận lợi cho việc ký kết hẹn ước đính hôn. Có người đi xa. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ. Mọi chuyện đến không phải là dễ dàng, nên suy nghĩ kỹ một khi đã bị vướng vào thì khó thoát ra. Nên cầu viện quý nhân về ý kiến, dễ gặp chuyện buồn phiền, tranh cãi, gia đạo bất an. Tài lộc còn chậm, cần phải biết chờ đợi nếu có sự chậm trễ hoặc công việc bị trắc trở. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc. Đề phòng có người chơi xấu hoặc trái ý với mình. Có tin xa, ngày dễ có sự hao tốn, chi phí. Khó có sự việc nào êm xuôi hoặc có sự kết thúc như ý muốn. Nên giới hạn mọi việc, không nên bày vẽ thêm chỉ đem đến chuyện không có lợi. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim. Chuyện tình cảm, làm ăn không nên để dây dưa sẽ có người khác nhúng tay vào hoặc sẽ có tin tức mới khiến cho mọi việc trở thành không có lợi, gặp trắc trở. Có chuyện thị phi hoặc bị nói xấu, khiển trách, mít lòng. Có tài lộc nhưng dễ hao tốn cho những việc cần thiết. Có quý nhân giúp đỡ. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy. Không nên tính toán, hoặc tiến hành những công việc có tính lâu dài, mọi việc đến cũng nhanh và qua đi cũng nhanh. Nên suy nghĩ kỹ một khi đã bị vướng vào thì khó thoát ra. Đề phòng có sự tranh cãi, thị phi, bất đồng ý kiến. Nên cẩn trọng trong vấn đề đi lại, di chuyển. Tài lộc còn chậm, dễ hao. Cần phải biết chờ đợi nếu có sự chậm trễ, hoặc công việc bị trắc trở. Con số may mắn 4, 18. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, xám, cà phê. Quý nhân phù trợ, dần, ngọ, hợi. Tử vi tuổi hợi. Bước sang ngày chủ nhật này, thầy Tử Vi chỉ ra rằng với bạn tuổi hợi, dưới tác động xấu của cục diện ngũ hành tương xung, cho nên với bạn tuổi hợi thích thể hiện quan điểm của bản thân mình, nhưng lại không ý thức được hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp với mình nên dễ rơi vào cảnh múa rìu qua mắt thợ, khiến mọi người chê cười. Bạn tuổi hợi, bạn là người có tham vọng, nhưng vì muốn chứng minh bản thân mình nên thường xuyên ôm đồm nhiều việc. Hãy nhớ thành công không bao giờ đến một cách nhanh chóng mà đều cần phải trải qua một quá trình không ngừng cố gắng. Và với bạn tuổi hợi là người tính tình hiền lành, chăm chỉ, cần cù, được lòng mọi người, tương lai chắc chắn sẽ được giàu sang. Tuy nhiên trong vận trình ngày này, bạn tuổi hợi lại đang gặp ngày có thủy khắc hỏa, cho thấy cái chuyện tình cảm giữa bạn và nửa kia lại chẳng được như ý muốn. Bạn có thể cảm thấy nửa kia không hiểu được ý muốn của mình. Nếu có bất mãn trong lòng thì bạn nên nói ra để đôi bên cùng giải quyết. Tử vi tuổi ất hợi, thuộc mệnh hỏa. Ngày sung của bổn mạng không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện và cũng đừng nên nhúng tay vào chuyện của người khác nếu có đến hỏi ý kiến của mình. Không nên ký kết, hứa hẹn, hấp tấp trong quyết định hoàn toàn không tốt. Có sự tu bổ, sửa chữa, mua sắm đồ đạc vật dụng. Tử vi tuổi đinh hợi, thuộc mệnh thổ. Ngày sung của bổn mạng, mọi việc chỉ nên tiến hành bình thường. Bày vẽ thêm sẽ gặp nhiều rắc rối, hoặc có những sự việc xảy ra không đúng như dự tính. Không nên nhúng tay vào chuyện công danh, tình cảm của người khác đề phòng có người dòm ngó vào chuyện của mình. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc. Có sự đi xa, di chuyển của thân nhân. Chuyện tình cảm không nên có thái độ dứt khoát vì chưa phải lúc có tiệc hoặc có khách đến. Cuộc hẹn dễ bị giang dở, chờ đợi lâu lắc. Ngày có nhiều tin tức không tốt hoặc công việc phải làm trong sự nhẫn nại khó khăn mới có thể thành công, có kết quả. Không nên hấp tấp vội vàng thoái lui hoàn toàn không có lợi. Cẩn trọng khi đi đường hoặc di chuyển, sử dụng xe cộ, máy móc có rủi ro. Tử vi tuổi Tân Hợi, thuộc mệnh Kim. Ngày sung của bổn mạng, nếu có việc cần phải ra đi thì cũng không nên ở lâu. Việc giao dịch, giao thiệp nên giữ lấy lập trường của mình chớ nên nghe lời bàn ra tán vào sẽ không có kết quả. Không nên ký kết, hứa hẹn, hấp tấp trong quyết định hoàn toàn không tốt. Có sự tu bổ, sửa chữa, mua sắm đồ đạc vật dụng. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy. Ngày sung của bổn mạng, có nhiều công việc đến cần phải lo âu giải quyết hoặc phải hao tốn về sửa chữa, mua sắm. Có cuộc đi ngắn nhưng nên cẩn trọng có sự trắc trở, hư hại. Mọi việc chỉ nên tiến hành bình thường. Bày vẽ thêm sẽ gặp nhiều rắc rối, hoặc có những sự việc xảy ra không đúng như dự tính. Không nên nhúng tay vào chuyện công danh, tình cảm của người khác. Con số may mắn, 7, 38. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, đen, trắng. Quý nhân phù trợ, mão, mùi, tý Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.